thuộc Bảo Quang. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ giáp tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Câu Trần, giờ Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Chủ Tước về ngũ hành, ngũ hành ninh mệnh, đại lâm mộc, ngày kỷ tỵ tức chi sinh can, nghĩa là hỏa sinh cho thổ và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, đại lâm mộc, kỵ tuổi, quý hợi, đinh hợi, ngày thuộc hành mộc, khắc với hành thổ, đặc biệt là tuổi, tân mùi, kỷ dậu, đinh tỵ thuộc hành thổ, không sợ mộc. Ngày tỵ lục hợp với thân, tam hợp với sửu và dậu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 khai trương, mở kho, nhập kho, xuất hành, di chuyển, giao dịch, mua bán, ký kết, sao ngũ phú, tốt mọi việc, sao âm đức, tốt mọi việc, sao minh đường hoàng đạo, tốt mọi việc, sao nhân chuyên, đại cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao sáu, trừ sao, kim thần, thất sát. Sao sáu trong ngày gồm có sao kiếp sát, kỵ về xuất hành, cưới hỏi, an táng, xây dựng về nhà cửa, sao hoang vu, sáu mọi việc, sao nhân cách, sáu đối với giá thú, khởi tạo, sao trùng tang, kỵ về cưới hỏi, an táng, khởi công, động thổ, sao trùng phục, kỵ về giá thú, an táng, sao lôi công, sáu đối với xây dựng nhà cửa, và đặc biệt ngày 11 tháng 5 năm 2023 tức là ngày 22 tháng 3 năm Quý Mão, ngày này là ngày tam nương sát, xấu, kỵ về khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay là cất nhà. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng đông bắc, tài thần hướng chính nam. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 con giáp thứ năm ngày 11 tháng 5 năm 2023, chi tiết cụ thể chính xác nhất nhất. tử vi thứ năm ngày 11 tháng 5 năm 2023 của tuổi Tý. Xem tử vi ngày 11 tháng 5 năm 2023 của 12 con giáp cho thấy thủy khắc hỏa là dấu hiệu chẳng lành đối với người tuổi Tý trên phương diện xã giao. Bạn cần hạn chế mâu thuẫn, xích mích với người khác, khiến chuyện bé xé ra to, phải tốn thời gian khắc phục. Chuyện tình cảm của bản mệnh cũng chưa có tiến triển nào đáng kể. Người độc thân chớ nên ngây thơ tin vào lời dụ dỗ, rủ dê của những đối tượng mình chưa thực sự hiểu rõ. Nếu bạn quá dễ dãi thì dễ phải nhận lấy tổn thương hoặc rắc rối trong tương lai. Thiên tài nâng đỡ, may mà phương diện tài chính của bản mệnh không có điều gì đáng lo. Nếu trước đây đã dành nhiều thời gian cho các công việc làm thêm thì nay là lúc bạn nhận về những thành quả xứng đáng, khiến ai cũng ngưỡng mộ. Câu quyết cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, hạn chế mâu thuẫn với người khác. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy,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 bạn sẽ nhận ra mình mà người ấy có rất nhiều điểm chung. Tuy nhiên, Tỷ Kiên lại cho thấy sự nghiệp của con giáp này không tiến triển thuận lợi như dự kiến. Có lẽ bạn quá cứng đầu cứng cổ nên bỏ qua lời góp ý của người ngoài. Cứ tiếp tục như vậy, bạn sẽ rất dễ phạm phải lỗi sai đáng tiếc. Câu quyết cho các tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, nhận được sự yêu mến của nhiều người. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, không nên khăng khăng với ý kiến của mình.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 cây ngay không sợ chết đứng, hãy dùng hành động thực tế để chứng minh cho mọi người thấy mình là ai. Mộc sinh hỏa, quan hệ giữa bạn và người ấy rất tốt đẹp, nửa kia luôn sẵn sàng dành thời gian lắng nghe và đưa ra cho bạn những gợi ý hữu ích. Vì vậy, nếu gặp phải khó khăn, bạn đừng giấu trong lòng mà hãy tâm sự với đối phương nhiều hơn. Câu quyết cho các tuổi dần Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy, không nên kiêu ngạo, coi thường người khác. Tử vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa,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 là người tài năng hiếm có, thích ứng được với nhiều lĩnh vực và có được những thành công đáng tự hào. Ngũ hành tương sinh mang lại cho bạn những điều may mắn trong chuyện tình cảm. Dù cả hai đều bận rộn cho công việc của mình nhưng luôn cố gắng dành nhiều thời gian bên nhau nhất có thể. Tình cảm của hai bạn nhờ vậy vẫn bền vững và ngọt ngào. Câu quyết cho các tuổi mão. Tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy, đón nhận nhiều tin mừng trong công việc. Tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa,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 Cũng nhờ có con cái, bạn cảm thấy tràn đầy quyết tâm hơn trong công việc. Bạn sẵn sàng cố gắng hết sức mình để đem tới cuộc sống đầy đủ hơn cho người thân yêu. Kiếp tài chiếu mệnh, bạn có quyết tâm biến những kế hoạch trên giấy của mình thành sự thật. Dù khó khăn có xuất hiện trước mắt, bạn cũng không thấy nản lòng. Duy trì được tinh thần này, bạn sẽ thành công trong tương lai gần. Câu quyết cho các tuổi thìn. Tử vi tuổi giáp thìn, thuộc mệnh hỏa, công việc tiến triển vô cùng suôn sẻ.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 khiến cho tình cảm giữa hai người bị dạn nứt. Người độc thân vẫn chưa quên được quá khứ dù bạn đã từng tổn thương rất nhiều. Nhưng bạn cần phải sống cho hiện tại, hãy để quá khứ ngủ yên, đừng mãi đắm chìm trong những niềm đau cũng như hạnh phúc đã qua. Con người ta phải biết nhìn về phía trước để sống một cách tốt hơn, đó mới là cuộc sống mà chúng ta nên hướng đến. Câu quyết cho các tuổi ngọ Tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc mệnh kim, vận trình suôn sẻ, nhiều điều thuận lợi. Tử vi tuổi bính ngọ,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 bạn cần bình tĩnh lại và cân nhắc tính đúng sai của mọi chuyện. Bản mệnh chớ nên tham lam những thứ không thuộc về mình, bởi lòng tham có thể đẩy bạn vướng vào chốn lao tù. Hãy chỉ tập trung làm cho tốt nhiệm vụ của mình. Trong ngày hỏa vượng, bản mệnh dễ mắc các bệnh về tim mạch, thiếu máu, bệnh về mắt, mũi, ruột non, lưỡi. Vì thế, hãy chú ý giữ gìn sức khỏe của mình, ăn uống, sinh hoạt điều độ để cơ thể luôn khỏe mạnh. Câu quyết cho các tuổi mùi. Tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim,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 có thể hiểu lầm xảy ra chỉ vì hai người chưa thực sự hiểu nhau mà thôi. Thực thần nâng đỡ, con giáp này may mắn có một túi tiền dùng rỉnh. Người làm nghề tự do có thể thu được một khoản kha khá xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Bạn cảm thấy tràn trề động lực và sẵn sàng phấn đấu cho tương lai. Câu quyết cho các tuổi dậu. Tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy, dễ gặp mâu thuẫn với nửa kia của mình. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa, hãy kiểm chứng thông tin, đừng vội phán xét.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 ngày 11 tháng 5 năm 2023 của tuổi Tuất. Kiếp tài đem tới cho người tuổi Tuất tinh thần quyết tâm làm việc. Bạn có thể sẵn sàng bắt tay hiện thực hóa kế hoạch của mình, dù cho bị mọi người xung quanh can ngăn đi nữa. Tuy nhiên, bạn cần chú ý chớ hành động một cách mù quáng. Một số người dễ gặp phải mâu thuẫn, thị phi với đồng nghiệp. Kẻ xấu tung tin đồn thất thiệt khiến hình ảnh của bạn bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, bạn nên có cách ứng xử khôn ngoan để tránh khiến mọi việc trở nên rắc rối, phức tạp khó cứu vãn. Hỏa sinh thổ, người còn độc thân nên mạnh dạn thể hiện con người thật của mình, như vậy thì bạn mới được nhiều người yêu quý. Còn nếu bạn chỉ luôn cố gắng làm vừa lòng người khác thì bạn sẽ nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức. Câu quyết cho các tuổi tuất. Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, sẵn sàng thực hiện các kế hoạch của mình. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ, chớ nên hành động một cách mù quáng. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc,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 của tuổi hợi. Xem tử vi hôm nay, người tuổi hợi phải chịu ảnh hưởng của cục diện tương xung nên làm việc gì cũng không thuận lợi. Bạn cảm giác mọi người xung quanh đều đang tìm cách chống lại mình, khiến mình phải bỏ cuộc giữa chừng. Trước khi có những quan điểm tiêu cực, bi quan như vậy, bạn nên dành thời gian đánh giá lại những việc mà mình đã làm. Có thể bạn đang mắc lỗi sai ở đâu đó, chỉ vì quá tự tin và kiêu ngạo nên mới không nhận ra mà thôi. Thủy khắc hỏa, tình cảm lứa đôi có nhiều trục trặc. Người ấy không chịu hiểu và thông cảm cho khó khăn của bạn ở thời điểm này mà cứ nhất quyết phải được theo ý mình. Sự vô lý của đối phương khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và muốn bỏ cuộc. Câu quyết cho các tuổi hợi. Tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa, công việc tiến triển không được thuận lợi. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ, không nên giữ những suy nghĩ bi quan, tiêu cực. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc, hãy nhìn lại những việc mình đã làm. Tử vi tuổi tân hợi